Ý chí đó là năng lượng chính trong đặc trưng tính cách của con người. Câu chuyện Parkinson đã từng là một đứa trẻ tứ chi phát triển nhưng đầu óc thì đơn giản. Ông khác với mọi người ở chỗ là ông có ý chí kiên cường. Ý chí này đã biểu hiện từ khi ông còn nhỏ qua những việc như thích đánh nhau, cố chấp. Từ nhỏ ông đã bị mất bố, nhưng may mắn là mẹ ông là người có kiến thức. Bà đã dạy dỗ ông tôi luyện cho mình ý chí. Bà bắt con phải làm những việc mà con có thể làm được, bà luôn cố gắng đưa ra ý kiến, chủ trương. Mẹ ông tin rằng, nếu như chỉ bảo ông đúng đắn thì sẽ hình thành trong ông một ý chí kiên cường để thực hiện mục tiêu có giá trị. Đây là một phẩm chất cao quý khó có được của mỗi con người. Khi có ai đó nói với bà về tính tình ương bướng của con mình thì bà thường lạnh nhạt nói, có sao đâu. Bây giờ cháu nó ương bướng, cố chấp nhưng lại có ích cho cháu trong cuộc sống sau này. Khi ông đang đứng giữa sự lựa chọn cái tốt và cái xấu trong cuộc đời thì may mắn là ông đã lấy được người phụ nữ xuất thân từ một gia đình tốt. Sức mạnh ý chí của ông khi còn nhỏ biến ông thành một đứa trẻ nghịch ngợm, rất khó quản lý nhưng nay thì chính sức mạnh ấy đã biến ông thành một người làm việc không biết mệt mỏi. Khi trở thành giám đốc công ty thì chuyện lớn chuyện nhỏ ông đều hỏi han cẩn thận, nên công ty làm ăn phát đạt hơn trước rất nhiều. Dù công việc vô cùng bận rộn thì tối nào ông cũng dành thời gian cho việc học tập. Nguyên tắc đọc sách của ông là, đọc một cuốn sách không bao giờ được bỏ lửng giữa chừng. Nếu chưa thấu hiểu được cuốn sách chưa áp dụng được những gì mình đọc được qua cuốn sách vào trong thực tế thì không thể nói là mình đã đọc xong. Ngoài ra nghiên cứu bất cứ vấn đề gì cũng cần phải dốc toàn tâm toàn ý. Sau này ông đã may mắn được bầu vào trong nghị viện của nước Anh. Khi mới bước vào xã hội này ông đã tận mắt chứng kiến được sự đen tối của chế độ nô lệ và buôn bán nô lệ. Ông đã quyết định mục tiêu lớn nhất của cuộc đời mình là giải phóng nô lệ. Và ông đã sống, phấn đấu vì mục tiêu ấy của mình. Vấn đề này vô cùng khó khăn nhưng rồi ông cũng đã thực hiện được. Thực tế cho thấy trong mỗi lần phấn đấu vì mục tiêu đề ra thì bảo đảm thành công có cả tài năng nhưng không thể thiếu được ý chí quật cường. Do vậy, chúng ta có thể định nghĩa ý chí là một trong những sức mạnh chính của đặc trưng tính cách con người. Nói cách khác, ý chí chính là bản thân con người. Ý chí là nguồn động lực thôi thúc hành động của con người. Hy vọng thực sự là nền tảng của ý chí, thực hiện được nhiều hy vọng tốt đẹp của cuộc sống. Triết lý nhân sinh, một người quyết định muốn trở thành người như thế nào hoặc là quyết định làm việc gì đó thì ý chí là động cơ thực hiện sẽ khiến họ hoàn thành được việc họ muốn. Những thiên tài được sinh ra trên toàn thế giới số lượng rất ít và đó là đặc ân sẵn có của thiên tài, nhưng dân số thế giới đã 8 tỷ, rất rất lớn số lượng người còn lại là bình thường. Và học thành công là nhờ ý chí tinh thần. Cảm ơn đã nghe.